chơi sinh tồn cùng với nhau đó thì nói à, ngắn gọn đơn giản là video hôm nay sẽ là một video sinh tồn cả team một mình chơi à, nói cả team cũng hơi điêu tại vì vẫn còn thiếu mít dịch với camui mà thôi không sao à, thôi chúng ta cứ à, đi sinh tồn nha mọi người nha ok yeah à mà khoan đã mọi người ơi tôi quên mất tôi quên mất có ừ. một cái này à, rất là đặc biệt ở trong cái server của một mình đó chính là khi mà mỗi người chơi vào trong phòng chơi á thì mỗi người sẽ được một cái chiếc nhẫn ở trên tay thì đây mấy bạn xem nè đây là một cái chiếc nhẫn của mình đó. nè Ồ, mọi người có không nè mình cũng có nè có nè anh có nè anh có cái nhẫn nè tăng ừ, máu nè ờ đúng rồi thì những cái nhẫn này á chính là những cái nhẫn sức mạnh mọi người à thì những cái nhẫn này khi mấy bạn đeo vào á thì mấy bạn sẽ có được một cái sức mạnh đặc biệt giống kiểu cái siêu năng lực các bạn để giúp cho bạn sinh tồn nó dễ hơn <laughs> à, mỗi à, người một siêu năng lực hấp dẫn chưa cho tôi hỏi cái siêu năng lực rơi chậm là siêu năng lực gì vậy ơi ờ, ơi siêu năng lực rơi chậm hơi bị căng đó nha em không cần xô nước em rơi từ trên cao xuống em không chết á ờ. Ờ đúng đúng đúng hình như cái sim năng lực của sim á là sim leo lên cao xong đó sim nhảy xuống là nó sẽ rơi xuống chậm hay sao à. thử thử thử thử đi sim thử thử đi dạ. sim cho các bạn xem sức mạnh của mình cái này được cái này hay á. Ơi con gà vậy. Không không, tôi nghĩ là à. test đó thì mình phải leo trên cao nè, leo cái ngọn núi hồi nãy á, test hiểu không Sim? Đó Sim Sim leo cái à, núi hồi nãy đây. Ừ, và sau đây chúng ta sẽ cùng Simmy review sức mạnh tình bạn. Yeah. Ok. Rồi. Ah! đeo cái nhẫn vô đeo cái nhẫn vô trời ơi trời ơi bà chưa đeo cái nhẫn bà nhảy rồi trời không bị rớt bị trượt chân rồi đây đây bây giờ mình sẽ quay sim cho bạn xem nào rồi sim ờ, nhảy sau đó tiến thẳng về phía trước nha ok Wow, đó nó rơi chậm chậm nè thật đó mọi người Ê, xem người ta review là chậm đất có mất máu không thì em rơi xuống nước gì vậy ủa Trời ơi, chậm rồi nó rơi chậm là được cái ông nội ông cần phải gọi là khắc khe vậy ông trời ok rồi bây giờ tiếp theo nha để tôi test đến cái nhẫn của tôi cho bạn xem nè thì cái nhẫn của mình á là nhẫn đi trên nước wow nghe cái tên là hấp dẫn này, mình là cá heo Ôi, dạ. mình luôn. có nhẫn này ninja ninja anh đông tặng ninja đâu bây giờ tôi sẽ thử đeo cái nhẫn vô nè rồi ok tôi đi thử coi ôi tên nhẫn 와. cần thuyền luôn tôi đi trên nước luôn nè ghê không ghê đúng không? là anh phong à. cận bình dương hay quá độc lạ quá dạ, tốc độ đi cũng không nhanh hơn tốc độ bơi nha mà nếu như bọn mình muốn đi trên nước mà mình làm thuyền cho nó nhanh chứ cần gì dẫn này cái nhẫn em nó hơi ờ. vô dụng xíu ừ đúng ha, không đi ừ nhanh mà đi cũng được mà tức là em đi trên thuyền em đánh người ta không được em hiểu không với cả là em không có hoạt động à, được ờ cũng hợp lý cũng hợp lý rồi tiếp theo mình test cái nhẫn của Kairon đi nhẫn Kairon là gì ạ nhẫn của mình là nhẫn sức mạnh nè hôm nay đây ghi chữ sức mạnh này mình đeo vô thử rồi bây giờ để cai thử đánh mọi người coi mọi người mất bao nhiêu tim nhá giờ ủa sao nhận sức mạnh gì quýnh mất có hai tim vậy ơi cũng cũng cũng đau nha cũng đau hai đau tim là đau nha hai tim là đau á hai tim là đất là đau Ê, á Ê, khoan từ từ cái này là mình đang đánh thường thôi nha chứ còn ờ, nếu mà mình ờ, có vũ khí vô cầm rìu vô ờ. hai phát là chết nha mọi người như vậy á là tôi nghĩ á nha là nếu như mà có một cái con quái vật nào xuất hiện á đánh rồng hay gì á là Kairon là sẽ là người có lợi nhất tại Kairon sẽ có nhận đúng sức mạnh rồi nói chung là cái nhẫn của Kairon là nhận sức mạnh rồi bây giờ từ nãy giờ là ừ. ai chưa test nhẫn ta siro đúng không siro test thử cái nhẫn của rồi đâu nhẫn rồi gì ạ nhẫn tăng máu Ủa? máu Nó tăng hai thanh máu, nó tăng hai thanh máu rồi. Bây giờ anh đang hai thanh máu nè. Vô vô quánh rồi. Quánh rồi mọi người ơi. Trời ơi, ghê vậy, ghê vậy, đỉnh vậy, đỉnh vậy. Ok, được, được. Có nghĩa là cái nhẫn của Siro với Kairon là hai cái nhẫn xịn nhất các bạn à, thiệt luôn á. Ê mà mà ông Rô tính ra ông Rô ông giỏi BBB nhất mà giờ ông còn có Đúng máu rồi. nữa trời, trời ơi, ơi đã chạy nhanh rồi còn tăng máu nữa ai chạy Ê, lại rồi ví dụ như anh, đừng, anh em mình mà chơi chung nhau là bá chủ á cay cay cay bbb cũng kinh lắm á cay có thêm cái tăng đam kìa ừ, mà cay cay cay vả cho trời ơi á Ôi, tính ra là Siro với Kairon sướng các bạn à, được hai cái nhẫn mạnh nhất luôn. Được rồi, vậy thì à, bây giờ chúng ta tiếp tục với cái nhẫn của Sammy đi nha. Sammy có cái nhẫn gì à, không Sam? Nhẫn của tôi là nhẫn kháng lửa. Vậy là tôi có thể đi bơi với lửa đúng không? Ờ. Thích chưa? Oh. Oh. Đâu Sam thử nhảy xuống ba đi. 1 2 3. Yeah! <laughs> Trời ơi, tôi hơi bị đỉnh luôn á ok được rồi vậy là dạ. nhẫn của sam ôi tính ra nhẫn của sam cũng xịn nhẫn của sam là xuống dưới địa ngục á là tha hồ farm đồ mà không lo bị ờ, rơi xuống lava luôn nhẫn của mình phải nói là nó cũng ờ uh, ừ, nói chung là hồi máu á ôi những ờ. đôi hả những đôi hay gì số hồi máu cùng nhau vậy à, đâu, đâu, đâu, thử bây giờ từ từ từ từ bây giờ ruby nhảy xuống rồi lên lên lên lên coi chừng mất cái nhẫn chết là mất cái nhẫn đó ôi dạ. ủa ủa ủa là ba rắp chết là vậy hả ủa hay từ từ từ từ từ À đây đây mình mình lấy lại được cái nhẫn này nè. Trời ơi may nha, may nha. Báo quá đi rồi, báo quá. Ruby báo quá. Trời ơi. Đây đây, để Phong thử cho các bạn xem nha. Bây giờ nè Phong sẽ thử xuống lava nè, xong Phong lên lại nè. Đó, bây giờ bạn thấy là máu của Phong nó đang tuột xuống này thấy không? Đó. À. Rồi. Từ từ từ để để xíu cho nó tuột gần hết luôn đi. Tôi sẽ à, đeo vô, đeo cái nhẫn của Ruby vô để coi nó có hồi máu được không nha. Ok, còn có hai tim nha bạn. Đeo nhẫn vô nè. Ồ, có tăng không ui tăng nè tăng nè ở nhưng mà tăng nó hơi chậm nha nó không tăng nhanh lắm nó tăng hơi chậm ơi à. tính ra nha bạn là nếu như mà người nào trong team mình á mà sở hữu một lần hết tất cả các các các cái nhẫn này luôn á chắc người ta sẽ mạnh lắm luôn á trời ôi được đấy à lúc đó là hơi bị mạnh luôn á Này, tôi làm bây giờ á, là mình đang có cái nhận sức mạnh đúng không mà nãy á, là mình đánh một lần á là mất hai tim bây giờ mình cầm búa là mình thử đánh bạn coi mất bao nhiêu tim nhá ai da ai da ai da còn còn còn đúng búa đi mà trời ơi Ồ oh, Mạnh vậy Ồ, ghê vậy Ơi vậy oh nếu dạ. mà ơi vậy nếu mà bây giờ mình mà có có kiểu giống như là cây rìu mà rìu sắt á không là mình đánh một hai nhát là chết luôn á thật ra rìu sắt rồi cái mấy cây rìu đâm bằng nhau mà cái ơi mọi người mọi mà. người mọi người ở trong đây nó có cái thuyền mà sao sao trong đây ủa sao đồ mất tiêu á là thấy có ít đồ vậy bị lúa hết à, còn mình lầm rồi nãy mình lầm rồi à sợi cây đon khôn quá nha cây đon vô cây đon lúa hết đồ trước nhà mình nhớ cái thuyền này nhiều đồ xịn lắm hồi nãy tôi thấy có hai cái làng nữa mọi người với một cái đây bánh mì nè là bánh mì nè à. yeah À, nói chung là anh em mình vô đây là anh em mình phải sinh tồn nghiêm túc nha đây chia bánh mì nè chia bánh mì ờ, nè mình cho bạn mấy củ khoai lang nè đó bạn ăn tạm đi ăn ăn tạm mấy củ khoai lang đi bây giờ là ờ, cái người mà em cần phải cảnh báo là cái đó ơi, Tâm ủa cảnh báo làm gì trời ta chơi sinh tồn ta cùng nhau gọi là xây lên một thế giới tươi đẹp được không chịu nói cay nghe nè nha các anh nên nhớ rằng chúng ta đang sinh tồn nghiêm túc làm mỗi lần đừng trở thành phụ thủy giúp mình nha các anh trời ơi mình bây giờ trưởng thành rồi bây giờ các bạn thấy không bây giờ rô mà rủ mình vô quay sinh tồn rồi lúc nào mình cũng chơi ghiêu hết trưởng thành à? ok yeah. Dạ. Dạ. thành thành thành thành thành trời anh biết thành... trong minecraft mình biết speedrun hồi sinh tồn đó hả không sao không thành sao không sao tôi cũng biết cách chứ bộ giờ tôi ờ, đánh con người sắt để tôi ờ, lấy sắt rồi à, xong rồi áp vậy wow. tôi biết là phong phong chỉ cần đánh người sắt thôi là siêu cho nó câu đó là đem xích ra xích ra mình có sức mạnh để mình Ôi, làm cái này. Mấy tao mấy tao mấy tao mấy tao lấm lấm lấm lấm lút lút lút lút đầu lút lút lút dạ, dạ, lút đầu lút đầu lút dạ đầu lút đầu ê trả đồ trả đồ cho mình trả đồ cho mình mình hết chọn với bạn mất tay người cc tôi thấy cảnh trực tiếp luôn cây là để mình cho cây cây nào cây à mình nói bạn nghe nè bạn non lắm bạn nhìn mình nè bây giờ nè mình đang giữ cái, cái nhẫn sức mạnh của cây ron nha mình sẽ đeo cái nhẫn sức mạnh này vô bây giờ á mình sẽ đi trên nước mình đánh con người sắt mình đứng ở trên nước thì nó sẽ không lại gần được mình à <laughs> nó có ủa có hả không biết bơi mà không sao tôi đừng đứng xa ta dạ, về dạ, dạ, được rồi. trời ơi dễ hẹn đừng làm vậy mà phong cần nó chỉ là người đồ, à. đồ của mình đâu rồi đưa đồ cho mình đi tự để mình xíu để mình, mình xíu Cây cay ơi trả mình mấy cục sắt cây. <laughs> bạn bạn không trả mình mấy cục sắt là mình khỏi trả cái nhận sức mạnh cho bạn luôn bạn bỏ cục sắt xuống xuống xuống trước rồi mình đưa lại cho bạn ok rồi cảm ơn Đưa đây cảm ơn rồi cảm ơn rồi nha Rồi sao giờ bạn làm như mình Bạn làm như mình Đưa đi anh Ui dạo này thấy phòng uh, trẻ trắng tươi tắn ra quá ta Bạn làm như mình đi. Dạ, anh Ui dạo này thấy phòng uh, trẻ trắng tươi tắn ra quá ta Gì vậy Trời ơi Tôi đang cấp hai cục sắt mà ông đánh tôi mà Cái gì vậy à Công sức Công sức anh Anh giết người sát là sao dám gọi là là, là giật của anh em chỉ giả bộ em giữ giúp anh thôi em đưa lại mà đồ ác quá thôi nè ra cay ơi mình, mình trả ra cay cái nhận sức mạnh của cay nè đó trả ra cay á ủa rồi mấy cái kia mày không trả mình hả <laughs> ok ok nè trả nè đây trả ơi nhưng mà phải phải phải phải có lãi nha 30 ổ bánh mì ok ok ok nè cho mày mấy ổ nè vâng, anh em vâng, vâng. bây giờ bọn mình đi ngủ đi rồi sáng mai anh em chúng ta xây nhà ở ờ. chung với nhau nói chung là cái này bọn mình sẽ sinh tồn nghiêm túc các bạn hiểu không rồi ok tôi đi ngủ trước rồi nhân là nhân cho em ngủ nha anh nhân là anh nhân là mình đi ngủ rồi nè đi ngủ rồi nè let's go em cho ngủ lại xíu rồi nó kiếm cái giường ấy rồi em đi ngủ đi em làm gì vậy em đang bị người sát canh ở đây đi đâu rồi rồi ok đi ngủ đi em ơi Rồi chị không thấy cái giường đấy Giường đâu Anh Phong Cận ơi Anh biết gì không Em đặt giường kế bên anh nè Ơi Ruby này mê trai quá nha Ruby nha Ok Ok Ủa, cái đầu ok bây giờ chị... nè chúng ta cần phải ờ, phân chia công việc ra ở đây ai cũng có sức mạnh hết cho nên là bây giờ chúng ta cần phải phân chia công việc ra tôi nghĩ rằng là công việc ờ, xây dựng nhà thì ờ, tôi với siro là hai người xây giỏi nhất rồi cho bọn tôi sẽ quyết định là bọn tôi sẽ xây dựng nhà còn những người còn lại thì đi mai kiếm kim cương kiếm kiếm sắt về để chúng ta chế giáp chúng ta làm chung với nhau được không ơi mọi người ơi là... được luôn mọi người ơi tôi ừ. tôi kiếm được ba cái giáp da nè ai may mắn được tôi phát cho ba cái giáp da thì đây đây đây đây đây đây, đây. em nè em nè người thành công nè này em đưa cho em, đưa cho em, đưa cho em này. Em, em lạnh lắm anh ơi. Anh đâu, anh đâu, đâu. Em lạnh lẽo lắm anh ơi. Tính ra là cái khả năng đi trên nước của mình cũng tiện hết, mình đi qua đi lại thoải mái. Ok bạn thì à, nhiệm vụ của mình với siro là sẽ xây nhà cho nên anh em bọn mình sẽ xây một cái nhà thật là đẹp để cho mọi người sống đó còn mọi người sẽ đi kiếm sắt vàng kim cương về cho bọn mình <laughs> anh là anh chỉ biết xây nhà mê đi bộ vậy ủa mấy bạn này đi kiếm sắt kim cương gì kỳ vậy là là là sao mấy bạn đang chạy vòng vòng thế nè gì kỳ vậy <laughs> anh có đoán được cái nhẫn của ờ, Camui với Mr. Dịch sẽ là nhẫn gì không? Em đang rất là tò mò chờ hai người đó vào server nè. Camui là là là cà gót phải không? Anh nghĩ là cái nhẫn của Mui là chắc là đầu nhanh. Không, ơ có khi nào nhẫn của Mui là nhẫn mà khi mà Mui trồng cây hay gì đó thì nó nó nó nó sẽ mọc lên nhanh không ta? Ừ. Ừ. Cũng có thể chứ bộ. Như thế thì hơi phế. À, còn còn nhẫn của Dịch của, <laughs> nhẫn của Dịch thì ờ, không ông dịch ông không có gì đặc biệt đấy em có thể nhận em có thể nghĩ được là cái nhẫn của ông sẽ làm được gì luôn á ờ anh không nghĩ ra được gì luôn á đáng là cái nhẫn rơi chậm là phải của dịch ờ đúng rồi dịch là con là là, là con dịch nó phải rơi chậm xuống từ từ bạn hiểu không đó ê vậy thì mấy bạn thử đoán coi nhẫn của dịch là nhẫn gì các bạn hãy comment xuống bên dưới mình biết nha ơi ê khoan từ có khi nào nhẫn của dịch là nhẫn bay không ta tại dịch cũng có dịch trời nó bay được mà nhẫn bay Ôi. thì hơi bá nha nhẫn bay thì hơi bá nhẫn, nha nhẫn bay thì khỏi ai đuổi luôn á ông, ông bay lên đánh gồng bay lên đánh gồng luôn ba hơi bị xịn ơ vậy thì nếu mà vô mà có nhẫn bay thiệt em sẽ giết dịch để em lấy cái nhẫn này em chôn <laughs> thôi anh em mình sẽ tiếp tục đào uh, cho xong uh, à, đóng gỗ này rồi anh em mình sẽ xây nhà nha mọi người. Ủa thế xây vậy hả? Yeah. Dạ. Nè Đẹp em, chưa ta? em em nhắc thang rồi này, có thể bò theo không? Đó. xí lát. Không. Em có quăng vô người chị á. À, đây, đây, đây, đây, đây. Đây mình nghĩ là mình sẽ đi uh, đi đi farm chỗ khác, chỗ này hang nó hóc nguy hiểm quá. Anh có tầm 8 cục sắt rồi. Không đủ để làm giáp nữa Trời ơi Oh my god, oh my god, trời ơi ghê vậy Siro với lại là Phong Cận là đang uh, đang uh, sẽ nhận cái trách nhiệm là đi uh, xây nhà rồi Mình thì mình uh, sẽ đi sinh tồn Mình sẽ đi sinh tồn để mình đi kiếm đồ À, anh về làng đây Ok rồi, nói chung là anh em bọn mình từ nãy giờ cũng đã kiếm được à, khá khá gỗ rồi các bạn à Nói chung là cũng nhiều nhiều đó, chắc là cũng xây được cái nhà bé bé nhỏ nhỏ rồi Không biết Ủa? mình còn thiếu một sức mạnh gì trong số 8 anh em mình không? Sức mạnh gì đâu? Sức mạnh đào nhanh Đào nhanh á, ủa, ừ hợp lý nha Bây giờ mà có đào nhanh xong đào bập bập bập bập hơi bị nhanh luôn Được, được, được, được Tính ra cái đó cũng hay á Anh cũng cần sức mạnh đào nhanh nữa, tại vì á Thật sự là sinh tồn nó không hẳn là cần phải bbb hay máu trâu đâu Đào nhanh thôi là có tất cả luôn á ừ, cũng hợp lý Mọi người nè, mọi người nè, ủa Ủa đi đào sắt kiểu gì vậy Ủa mọi người làm gì ở dưới đó hả à, không, không, không, mọi người vẫn đang rất là chăm chỉ nhưng mà em <laughs> Ủa hình như dưới này có cái hang Dưới này có cái hang cho nên là mọi người xuống đó đào hay sao á Rồi ờ, để mình à, xuống đó mình nói chuyện với anh em coi Tôi đang mai đang mai nè đang mai nè Đang đi uh, đào bạn ơi Mình ờ, đang kiếm được quá trời sắt luôn bạn ơi Ủa? Ăn gì không gì vậy đây tôi phát hiện tôi phát hiện ra một con người lười biếng nha không sim đi toilet đó ra ủa vậy hả sim đi toilet đó mày thấy không mày thấy yes. không đây là một video đây là một video chơi game hơi bị chân thật luôn này thấy không này thấy không luôn đi toilet là vô trong kia vô đóng cửa lại đó đàng hoàng không tí nữa rô xây nhà cái gì xây cái nhà vệ sinh nha rô để có gì đi toilet thì vô đó ok ok anh sẽ xây nhà vệ sinh gọi là nó không ở trong cái nhà của mình để tối mà mọi người nào muốn đi vệ sinh là phải đi ra nhà đó à, ơi đâu tính ra à. là anh em mình thử làm cái gì nó nó chân thật luôn đi đó chính là anh em mình sẽ xây cái nhà vệ sinh thì đang ngồi chơi game ai mắc vệ sinh thì phải vô cái nhà đó thì mới được đi vệ sinh đó không ơi không ơi không ơi không ơi không ơi Xây hồ cá cha Ghê quá Ghê quá rồi Cũng được, cũng được Cũng được, cũng hay, cũng hay Dễ sợ người ngoài đời vậy bạn Ruby đâu rồi nha Kim cương à. Oh my god, kim cương Yeah Kim cương Trời ơi tôi đi kiếm được, nhiều tài nguyên cho anh em lắm Tôi đi kiếm thịt bò, thịt heo quá trời luôn Đây, được, chị được, có được. nè Hay hay hay hay ừ, Chắc đẹp Mình không được teleport vào đúng không? À, mình thấy chơi chơi sinh tồn view Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui Mọi người ơi, mình tìm được một cái nhẫn Hả? Gì? Mình tìm được một cái nhẫn ở trong cái hang Nhẫn gì vậy? Dạ. Thôi không biết đây là cái nhẫn màu xanh nè Rồi mang thử coi có sức mạnh gì không Wow Thì ra nha bạn nha là không chỉ rồi là chúng ta có được nhẫn khi mà vào server đâu Mà chúng ta sẽ còn tìm được nhẫn nữa cơ Wow Nhiều năm điều hư cấu Điều điều hư cấu vậy nó cũng diễn ra luôn hả Thiểm lắm luôn mọi người Mai này mà ông nào mà tìm được cái nhẫn bay là bá chủ server Ê không cái nhẫn này là nhẫn gì vậy ta Cái đeo cái nhẫn vô mà sao không thấy nó có gì hết ta Tại vì nó là chữ tiếng Anh Có ghi tiếng Anh đúng không? Em đọc được không? Đọc, đọc, đọc à... tiếng Anh đó ra coi Green up and speak again à, đọc, đọc, đọc, về, đọc, đọc, về đi Đọc cái gì? Đọc cái gì mọi người? Spider ghen là gì trời? Ê, à, Spiderman Trời ơi Em bám tường hả? Em bám tường hả? Em coi em có bám được không Bám tường hả? Không được luôn, cái này không biết là nó giúp mình cái gì luôn á

kim cương luôn à what the hell không sao sao à. mình mình cứ chừa lại mình cứ chừa lại sắp tới mình đi giết rồng á mình ăn cái táo vàng đó sau ok bây giờ anh em mình lên đây đi ủa đâu rồi anh lên đây nè anh anh anh đang làm nốt cái nhà xong chưa anh xong rồi xong rồi xong rồi ok ok rồi bây giờ ở dưới đây thì bọn mình có một cái chỗ rương này chắc là tôi sẽ để ít đồ vào đó rương trên cùng là để uh, mấy cái đồ quý giá đi ừ. ruby để mấy cái đồ quý giá lên rương trên cùng okay, đi tôi sẽ để cái gọi okay. là cái nhận của tôi vô đây bởi vì cái nhận này cần được bảo tồn đấy không được luôn đó ăn vô đừng ờ, có ai ăn cắp nhận của tôi nha làm ơn còn rương trên này mình để bà lóc đi đây cái chỗ đồ mà nè mình để trong đây cho mọi người mười mấy miếng ờ, thịt gà thịt bò mình để à mình tìm được nhiều rượu vàng in chen lắm nè mọi người mình sẽ để đây mọi người ai cần mọi người lấy nha ruby đi mai giỏi vậy ruby đi Nhận. tìm giỏi vậy ruby hơi bị xịn biết sao không để, à... nhờ anh chen ninh đó trời ơi để tử anh mà chung là anh em à. mình là sẽ cố gắng là xây một cái đế chế ở trong game Minecraft này luôn thì mấy bạn có yêu cầu bọn mình xây cái gì trong đây thì bạn có thể comment đó ôi bao ơi bao ôi ôi dạ dạ dạ mình mình mình kiếm được khu mộ bỏ hoang ô ui khu quá xịn nha được được được được đây tôi xuống đi tôi xuống tôi xuống hay quá cay ơi Wow. Ôi khu này đỉnh nha, khu này đỉnh nha, bọn mình đi ơi khoan từ cây. Nó có mấy cái lồng của mấy con nhện á, đừng đừng đừng đừng đừng có đập nha, mấy cái lồng đấy mốt mình chế mấy farm cho. Đó. Ui ngon ngon ngon. Ôi kiếm được khu bò bò hoang các bạn ơi. Cái ngọc xanh xanh này gọi là gì ta? Ngọc uh, ờ, luli oh, luli. kiếm cương, kiếm cương. What? Uh. Ê bạn tính ra mình thấy là cái khu mà mình sinh tồn á nó đúng tiền nữa nha cái làng á mới vô là có cái làng nè rồi sau mình được xây cái nhà gần ngôi làng rồi sau mình đào đến đây mình tí kiếm được khu mỏ báo hoang đúng đúng là kiểu gọi là đúng mọi thứ được thuận, thuận lợi lắm luôn á Ồ, uh, kim cương, kim cương, kim cương. Yeah, mình cũng biết là kim cương. Yeah. Bạn có cái cây cúp uh, cúp ờ, cúp sắt không? À, có có có đây đây, mình có đây. Đào, đào giùm đi, đào giùm đi, giữ giùm luôn đi. Đây để mình đào xung quanh đây coi nhiều khi xung quanh đây còn á mình không biết á. Mình tin tưởng. À thấy không, thấy không? Thấy không? Tôi nói đúng ngay mà thấy bạn thấy không? Đó đào xung quanh là chắc chắn còn mà. Trời ơi, kinh nghiệm chơi Minecraft bao nhiêu lâu. Trời ơi. Uh, xuống rồi. Cái ơi. Dạ dạ dạ. Quá What Where the hell bro? Nguyên một cái à, hang à, động à. tao đùng luôn nè Wow Ôi, trời ơi đã bạn ơi Tính ra anh em một mình vậy mà kiếm được nguyên cái khu đỉnh thật sự luôn á Ờ nhưng mà hang tôi hết đồ ăn rồi cho nên là bây giờ cũng không có đồ ăn đâu mà mình xuống đây mình lấy đây mình, mình lấy hết rồi đi lên lại đi mình nghĩ nên đi lên lại đi thôi chắc chắn là đi lên lại để đi kiếm uh, ít uh, gì ta ít đồ ăn sau đó mình sẽ xuống đây đi mai tiếp nha các bạn nha ui tính ra là anh em mình chơi sinh tồn kiểu này cũng vui bộ ok mình nghĩ tầm này là đủ rồi nè anh em bây giờ là mình sẽ đi kiếm thêm một cái hố lava sau đó mình đi xuống địa ngục để mình uh, di chuyển cho nó nhanh di chuyển trên đất liền thì nó sẽ rất là lâu ui áp đây sẵn hơn rồi chị chắc chị mặc áo giáp vàng yeah ơi yeah. sao biết vậy áo giáp đã bị nguyền rủa sao ủa là sao nguyền rủa là giờ chị giờ uh, áo giáp nó giảm lắm á giờ chị sẽ không lấy ra được chị thử lấy ra lại lại lại thêm cái đường lại thêm cái đường nữa trời ơi trời đây sao ui ngọc ui luôn ra đâu chị lấy tôi tìm được một cái nhẫn cây ơi trời ơi tôi không à, trời sao tối quá đừng mặc áo giáp gì nữa ngoài áo giáp bạc nhẫn này mà tối ơi xịn rồi có thêm cái giận nữa em nói nhanh lên chứ em em mặc vô biết không biết gì không chị biết không cái áo này đâu rồi luôn giờ ông nào ra được em nói nhanh vậy hiếm luôn chị mang vô đây mới nói em em em chưa kịp nói là chị mở ra rồi đâu có lột ra được shipper ơi trời ơi rồi tôi chơi chữ sao tôi sẽ không được ông giáp kim cương còn cách mà chị chuyển kiếp trong mai giáp thì chị mới có <laughs> đúng rồi chuyển chuyển kiếp là là chị chị là chị háo được nó ô lại lại lại lại thêm một cái đường lại thêm một cái đường nữa từ cứ cứ lấy thôi kiếm cương ui ngọc ôi ô tôi tìm được một cái nhẫn cây ơi hay hay hay hay nhẫn này là nhẫn nhìn trong bóng tối wow ui nhẫn nhìn trong bóng tối bạn ơi mình xịn rồi mình có thêm cái nhẫn nữa trời ơi về tôi có hai cái nhẫn luôn <laughs> xịn xịn xịn đấy à ừ, cái khung giờ, này đúng xịn luôn á bây giờ ông nào tính tính ra là nhẫn trong đây rất là hiếm luôn các bạn xe xe bầu mình cài á là sẽ có nhẫn nhưng mà những cái nhẫn này nó sẽ rất là hiếm đó nhưng mà tự nhiên mình vô ruby kiếm được một cái mình cũng kiếm được một cái luôn hơi bị xịn ok chị em ơi chị em ơi chị em đâu rồi ừ. hả ủa, ủa? có vòng ai vậy tôi mới vừa tìm thêm được một cái nhẫn nữa cái gì ghê dữ à nhẫn, nhẫn này đó? hơi bị xịn nhẫn, nhẫn này gì? xịn hơn nhẫn của ruby nhiều nãy nhẫn, nhẫn ruby là là là, là nhẫn gì vậy nhẫn kinh, kinh nghiệm nhân đôi kinh nghiệm nhẫn kinh nghiệm ai à, nhẫn của tôi là nhẫn nhìn trong bóng tối trời ơi tiện nha tiện lắm luôn á hơi bị tiện luôn á ủa không bây giờ tôi lột không ra được luôn tôi buồn quá à. <laughs> đu ru ru sớm quá bây giờ tôi lột cũng được luôn không sao không ừ. sao nó nó miễn miễn là nó tăng giáp là được rồi không sao hết cái gì ủa là sao xin lỗi anh em nhưng mình không thể ủa gì hả ủa là sao là sao về về rồi biết mọi người ơi về về rồi biết mọi người ơi Siro gặp chuyện hả? Siro gặp Siro gặp chuyện hả? Ý dạ. Ông muốn chơi Minecraft cái gì? Cứ về đi, cứ về đi, cứ về đi, như ông có gì muốn nói. Xem, chắc ông nói Sim ơi, Sim đâu rồi Sim? Muốn cái nhận. Ai ơi ơi, ai ai đang giữ kim cương vậy? Ai ai đang giữ kim cương vậy? Đưa tôi ít kim cương tôi chơi. Kim cương đâu rồi? Tôi chơi. Ủa nhận tôi đâu? Ủa? Em Sim ơi, em để là em có để cùng nhận cái gì không? Nhận với em chị để cho này mà. Em cùng mà. Ủa? Ủa? Nãy mình cũng để là người để đâu rồi Đó đó. tính ra là em để kem Ủa khoan Hồi nãy rõ ràng dạ? là có kim cương ở đây mà Ờ khoan Mọi người Có nhận Mọi người mọi gì người vậy? Mọi người à. có nhớ nãy nãy ông Rô ông chat gì không? Rô chat là mình xin lỗi Xin lỗi anh em gì á Không, tin không, mình, không, tin ai được á Ủa, ừ. hình như có gì hơi sai nha Hình như có gì hơi sai nha Đừng, đừng nói tôi là ổng lấy nhẫn nha Ê, rồi từ chưa biết hỏi, hỏi à? anh đâu rồi siêu dương hỏi ông ơi trời ông đi đâu rồi ông đi đâu rồi á ở trong cái trong phòng không thấy rồi ông không có rep what happened ờ tôi nghi lắm nha có khi nào ông, ông lấy nhận của mọi người xong bỏ trốn vậy rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi bởi vì cái này là server cho nên là ổng muốn gọi là người ta ổng ổng ổng ổng muốn gọi là gì ta chia ra hai phe nè chứ ông không muốn là chơi một mình không, muốn chơi chung ông chơi chung muốn lấy nhẫn để ông có thể rồi tiêu diệt được rồng sớm hơn ấy ông muốn bá chủ cái server này đúng không ừ, ấy sao có thể đó Ủa vậy sao đó vậy nhận Có tính đồng đội ừ. người ta người ta đi ừ. chung đi cứ đâu đi Ủa thì giờ nhận tôi với Sim sao phải không? Tới rồi. Không bây, bây giờ, giờ à, cứ, cứ bình tĩnh thôi mà cứ bình tĩnh thôi, giờ mình kêu ông về cái mình nói chuyện đàng hoàng cái đi còn ông không về nữa thì thôi lúc đó mình đi kiếm luôn. Thôi, mệt quá nói chung là cứ nói chung là cứ để từ từ đi để từ từ đi rồi bọn mình nói nói nói chuyện với ổng xong ok vậy nha Hello team, hello team